như ban ngày hà là nụ hồng đó ở mỗi ngày đò này gió kịp sóng như bao ngày rồi lãng quên đò này gió kịp sóng trong nở hồ suốt kiếp do tình thương ấy đời không vay không đời người vay cha lễ với tụng khai nhiều lần có lông quá thần viên mong anh bồi nhi cũng động đò là hồ xuân kia do tình thương ngây nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày nụ hoa ngơ ngác như ban ngày à, là nụ hồng đó hưởng mỗi ngày tòa này dò kiếm sóng như bao ngày rồi lại do tình thương ai đời không vay không nhờ người vay cha lễ với tục khai nhiều lần có lúc hóa thần bí vời hồ xuân kia do tình thương ấy nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày nhiều lần có lông quá thật uyên vơ vong ân hồi No.